Ok, à, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Chỉnh à, Tướng soi kèo à, cũng như Chỉnh Tướng bóng đá. À, thì trong cái ngày rạng sáng ngày 1 thì cũng không có nhiều những cái trận đấu hay, tuy nhiên thì cũng có những vài cái à, cặp đấu đáng chú ý, đặc biệt là trong cái khuôn khổ đấu cúp à, của những cái giải đấu Anh, à, Ý này, Đức này thì mình cũng đã phân tích và nhận định cho anh em một cái trận đấu trong khuôn khổ cúp liên đoàn Anh à, trận bán kết lượt về giữa Newcastle và Southampton anh em nào chưa xem anh em có thể lên uh, YouTube gõ uh, soi kèo Newcastle hoặc là chỉnh tướng soi kèo điều ra cái video của mình à, và xem xong anh em nhớ để lại cho mình cái like cái đăng ký kênh à, và còn lại ấy thì anh em nhớ cho mình cái follow cái trang fanpage để mỗi lần mình lên những cái video anh em có thể nhận được cũng như à, những cái thông báo và cũng như cái những cái mã kèo à, và à, một cái trận đấu mà chúng ta không thể bỏ qua nữa đó là cái trận đấu cũng rất là hay đó là cái trận đấu giữa Inter sẽ gặp Atalanta trong khuôn khổ cúp uh, Italia người ta còn gọi là Coppa Italia đây là cái trận đấu tứ kết uh, giữa hai đội đó đây là cái trận đấu mà anh em thấy cái giải ý này nó uh, loại trực tiếp luôn nha nó loại trực tiếp luôn uh, và cặp đấu tiếp theo nữa là Lazio và Juventus Roma Cremon Fiorentina và Torino à, trận đấu này cũng khá là hay này mình sẽ vào mình phân tích và nhận định cho anh em và cái tỷ lệ kèo này anh em có thể chơi được đấy Uh, Inter đang có phong độ cũng rất là cao ở trong khi đó Atalanta cũng vậy và cái cặp đấu này sẽ như thế nào uh, đội nào uh, sẽ giành chiến thắng và tỷ lệ kèo uh, nào anh em có thể chơi được thì anh em xem hết cái video này mình sẽ phân tích uh, cho anh em xem để cho anh em có nhìn khách quan uh, chúng ta có thể uh, vào kèo ở một cách hợp lý nhất À, ok, điểm qua về cái ờ, phong độ gần đây thì rõ ràng cả Inter và cũng như Atalanta đang thể hiện một cái phong độ cực kỳ cao à, trong khoảng thời gian vừa qua. À, bằng chứng là anh em để ý là tính luôn trên mọi đấu trường à, thì à, Inter chỉ mới có một cái trận thua trước Empoli mà thôi ở trong cái à, à, vòng đấu gần đây vâng, do Inter thẻ đỏ đó còn lại thì họ ở trên tất cả những cái mọi đấu trường thì Inter đều có những cái trận bất bại đó kể cả khi họ khi họ gặp à, đội bóng đang có phong độ cao và đứng đầu bảng ví dụ Napoli này đấy à, rồi à, họ thắng Verona à, họ thắng 3-0 à, trước Milan rõ ràng Inter chơi à, một cái thứ bóng đá rất là lì lợm và để thắng được Inter đó à, nó thực sự rất là khó trừ khi họ bị cái thẻ đỏ mà thôi đó. và à, trong những trận gần đây thì anh em để ý là cái à, hàng công của Inter thi đấu cũng khá là tốt nhưng mà để thực sự bùng nổ giống như Atalanta thì mình thấy là không bằng đấy họ vừa đá vừa đủ thắng Đấy, đá chậm chắc vừa đủ thắng ở ờ, chứ không phải à, bùng nổ giống như ở cái mùa giải trước à, một phần nguyên nhân à, là do cái đội hình của họ à, một vài những cái cầu thủ à, đang xuống phong độ rất là nhiều hoặc là à, bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội ví dụ như cặp đôi à, cặp đôi đốn gỗ đó là Lukaku và Martinez đó cái hàng phòng ngự thì ok rồi cái hàng phòng ngự hôm nay thì có sự quay trở lại của à, à, Barilla đấy và Haranguru à, còn lại thì cái bộ đôi này mình thấy à, nếu mà kết hợp được ấy thì khá là ổn tuy nhiên thì trong những trận gần đây đấy và đặc biệt là liên tục từ đầu mùa giải hôm nay thì à, Inter à, bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội và những cái cơ hội đó cũng ảnh hưởng rất lớn à, đến cái vị trí của họ trên bảng xếp hạng đấy à, trên bảng xếp hạng của à, Syria thì à, thống kê à, gần đây thì à, cái trận gần đây thì mình có cho anh em cái tỷ lệ kèo uh, ờ, của trận Inter với Cremon nè anh em cũng hút được cái kèo này nè thì Inter uh, ờ, sống bằng hơi thở của Eden Zeko À, ờ, và à, Lautaro Martinez có vẻ như anh ta cũng lấy được dần cái phong độ của mình trong khoảng thời gian tịch ngồi ở đầu mùa giải đến nay. Để sau World Cup thì Martinez à, có vẻ như đã tốt lên hẳn anh em. Đấy và trận gần nhất thì họ à, anh ta cũng có hai pha lập công. Đó, cú đúp luôn. Trong khi đó Eden Zeko vẫn là một cái lão tướng à, thi đấu cực kỳ năng nổ và hiệu quả và rất là nguy hiểm trong những cái đường không chiến à, của Inter đó thì à, rõ ràng à, anh em để ý là hôm nay thì Inter à, có sự quay trở lại của Barilla đó bị treo giò trận đấu trước hôm nay anh chắc chắn quay trở lại luôn thì cái hàng à, phòng ngự cái hàng tiền vệ của của Inter à, tốt hơn đấy và trận đấu này nói thực sự là cũng rất là khó khăn à, cho bên phía Atalanta đó còn lại thì cái hàng công như vậy ấy, thì anh em thấy là rõ ràng à, nó sẽ không nhỉnh hơn à, so với Atalanta là bao đâu à, bởi vì phong độ của Atalanta trong khoảng thời gian vừa qua đặc biệt là trong cái khuôn khổ Serie A thì Atalanta à, cũng đang đứng vị trí thứ tư và chỉ à, thua Inter có hai điểm mà thôi nhưng cái hiệu số của Atalanta Atalanta đang dương 16 đó chứng tỏ là tốt hơn ở à, so với Inter Milan nhưng Inter Milan thì nó thi đấu vừa đủ thắng thôi đó, nó tích điểm những cái hiệu số vừa đủ thắng còn đâu Atalanta gặp những cái đối thủ à, mạnh hay yếu thì họ biết cách ghi bàn à, vào lưới của những cái đối thủ mạnh ví dụ như Juventus họ vả cho ba bàn đó còn gặp những đối thủ yếu ví dụ như là Sampdoria hoặc là Spezia đó hoặc là à, Salernitana thì Atalanta đó, ghi bàn rất là nhiều vào lưới của những cái đối thủ này đó và anh em để ý là phong độ của Atalanta cũng không kém gì so với uh, Inter Milan đó và hôm nay họ hành quân đến sân của Inter Milan bằng một cái phong độ cũng cực kỳ cao, đặc biệt là cái thành tích trên sân khách của Inter Milan à, là à, trong 5 trận gần đây thì họ chưa biết đến cái à, mùi à, thua. Đó và có những trận đấu rất là hay trên sân khách, ví dụ như là à, hòa trước à, sân của Juventus 3-3 này, đấy hòa Spezia, đấy thắng được Bologna. Tuy nhiên thì anh em thấy là trong những trận gần đây họ đá trên sân khách thì Atalanta bị thủng lưới rất là nhiều các hàng thủ của Atalanta thi đấu không thực sự hiệu quả so với các hàng thủ của Inter đúng không anh em đó à, bằng chứng là trận nào họ cũng bị thủng lưới rất là nhiều à, khi à, đá trên sân khách đó cho nên hôm nay khi gặp Inter các hàng công cũng thi đấu cực kỳ hiệu quả trong khoảng thời gian vừa qua à, rõ ràng đó là một cái thách thức rất lớn à, đối với những cái hàng thủ của Atalanta và mình tin chắc Inter sẽ đâm được Atalanta trong cái trận đấu này bởi vì sao bởi vì cái hàng thủ của họ gặp những đội bóng yếu hay là đội bóng mạnh thì đều bị đều bị uh, À, thủng lưới rất là nhiều anh em thấy chưa đó thủng lưới ba bàn rồi thủng lưới à, một bàn rồi thủng lưới hai bàn trước những đối yếu đối thủ yếu như Spezia cũng vậy đó, hàng công không tốt mà bị đập hai bàn thì rất khó rất khó để cho Atalanta giữ sạch lưới à, với Inter trong trận đấu này có thể họ chơi à, lấy công bù thủ mà thôi đó mình nói thẳng họ phòng ngự không chặt rồi chắc chắn Atalanta sẽ lá à, lấy công bù thủ và mình tin cái thế trận như thế này là một cái thế trận à, cực kỳ à, cực kỳ à, ha, cực kỳ phóng khoáng cho cả hai đó và cho nên cái kèo này mình rất kết cái kèo tài bởi vì cái kèo xỉu rất là hồi hộp khi chơi trong cái trận đấu này và trong quá khứ thì hai đội gặp nhau đa số là kèo đều đi về ở à, cái kèo xỉu cả đúng không em chỉ có một vài trận đi về tài thôi nhưng đó là trong quá khứ rồi ở thời điểm hiện tại uh, Inter thi đấu cực kỳ hay và chắc chắn và hàng công thi đấu rất là tốt trong khi đó Atalanta lại bị thủng lưới rất là nhiều và hàng công của họ thi đấu cũng cực kỳ thăng hoa ở à, trong khoảng thời gian vừa qua mà và mình tin chắc cái trận đấu này à, cái kèo tài nó sẽ dễ về hơn so với cái kèo xỉu đó tuy là như vậy đó thì mình có nói với anh em rồi à, cũng tùy trận thôi anh em cái thống kê chỉ là mang tính chất tham khảo thôi mình sẽ nhìn nhận về cái thực tế trong khoảng thời gian gần đây đó cái phong độ gần đây của hai đội và cái tỷ lệ kèo nữa anh em tỷ lệ kèo của nhà cái ở thời điểm hiện tại là đang đi miết rất là cao tại sao một cái trận đấu mà tứ kết như thế này một trận đấu căng thẳng như thế này giữa hai đội mạnh như thế này và nhà cái lại niêm yết cái tỷ lệ kèo rất là cao đó có tỷ lệ đang nâng lên mức 3 đó và ban đầu hai trái ba hai trái rưỡi thôi bây giờ đang lên hai trái 75 và đang lên trái ba luôn đó trên trang thì nó sẽ có kèo hai trái rưỡi nha tỷ lệ ăn à, bảy chấm mấy anh em đó anh em chơi kèo an toàn nó cũng được đó và nhà cái đang đánh giá Inter cao hơn ở Atalanta ở cái ở ờ, cái cái sự chắc chắn và cái phong độ sân nhà đó cho nên ở cho nên cái kèo này à, thì anh em đợi vào trận à, chúng ta có xem tình hình nó đá như thế nào thì chúng ta hãy chơi và kèo chấp này á thì mình thấy hai đội này đá khá là ngang cơ với nhau à, khá là cân bằng nhưng xét về cái hàng thủ thì Atalanta không thủ không tốt bằng so với Inter đúng không anh em còn hàng công á thì Inter nó gỗ hơn Atalanta à, nhưng xét về mặt khách quan á thì cả hai đang khá là cân bằng đó khá là cân bằng nhưng à, so với anh em đầu tư thì anh em đầu tư sớm Inter chấp nửa trái thì mình thấy khá là mạo hiểm đó, bởi vì Atalanta đá công rất là tốt nha chúng ta phải đợi vào trận xem thế trận như thế nào đấy chúng ta hãy chơi và cái kèo đầu tiên mình chơi đó là chúng ta đi cái kèo tài cho chắc và chúng ta đánh rung đó sau đó đợi vào xem đá như thế nào thì chúng ta biết kèo nó đi về Inter hay là Atalanta và đội nào nó công mạnh đó và tỷ lệ kèo nếu mà giữ nguyên tầm khoảng 15 20 phút hoặc là nó có dấu hiệu tăng lên 3 phần tư đấy thì chúng ta nằm Inter Milan còn không nó hạ xuống 1 phần tư hạ xuống đồng banh thì chúng ta nằm Atalanta hoặc là chúng ta đi mỗi cái kèo tài thôi thì nó sẽ an toàn hơn đó lý do là vì sao vì à, anh em có cái trang chơi thì vào trận xem nó đá và gần tới dỗng lăn cái tỷ lệ kèo nó sẽ biến động nữa nó sẽ chủ động hơn so với anh em báo ngoài 3 4 tiếng đó là cách chơi của anh em mình hoặc là anh em không đánh à, đội nào hết anh em đánh đều kèo cả hai đội đều ghi bàn thấy cũng khá là ổn này đấy đây là cái trận đấu loại trực tiếp mà đó cho nên nó đá cũng không cần phải suy nghĩ tính toán gì đấy và à, tiếp theo nữa chúng ta có thể đánh cái kèo gốc này à, đánh cái kèo thẻ và Inter Milan với Atalanta mình thấy hai đội đá góc khá là nhiều và mình có thể kết cái kèo tài gốc trong trận đấu này hoặc là Inter Milan chấp gốc bởi vì cái hàng công của Inter Milan à, với bộ đôi tiền đạo à, Martinez hoặc là Eden Dzeko thì luôn luôn có những cái đường bóng bổng câu vào à, để cho những cầu thủ này đánh đầu hoặc là bóng xuống biên đó bóng xuống hai biên rất là nhiều cho nên đó cho nên khả năng nổ góc rất là cao và kể cả Atalanta với cái lối đá cũng giống hệt như vậy đấy à, cho nên ở ờ, cho nên tỷ lệ góc khả năng ra rất là nhiều đó và rõ ràng à, với những nhận định trên thì anh em có quyền à, đi theo mình cũng được và không thì anh em có thể đánh ngược lại đó tùy anh em nhưng à, anh em chơi với mình ấy, thì sẽ có những cái mã kèo mà anh em đầu tư rất là dễ hút so với anh em báo ngoài trước ba bốn tiếng nó không có chủ động và anh em không biết cái đội hình nó ra sân như thế nào Đấy, còn cái tỷ lệ kèo mà thẻ gốc ấy thì uh, trận đấu này cũng khá là khó để cho anh em ờ, cân nhắc đi cái kèo gì. Nhưng xét về cái độ rắn á, thì mình thấy Inter nó sẽ đá rắn hơn so với Atalanta. Đấy, uh, còn anh em cái kèo thẻ thì nó là tùy thôi, uh, rất là khó nói trong trận đấu này. Còn cái kèo chính á mình cũng đã phân tích và nhận định cho anh em rồi. Đó, nếu mà anh em trùng máu thì anh em theo, không trùng máu đánh ngược lại. Còn cái kèo chính thức nhất mình sẽ chốt lại gần tới giọng lăng có đội hình mình sẽ đăng vào trong nhóm để cho anh em tham khảo ok thì đó cũng là cái phân tích và nhận định về cái trận đấu giữa Inter Milan sẽ gặp Atalanta trong khuôn khổ COP Italia à, ngoài ra thì mình cũng đã lên cho anh em những cái mã kèo của Newcastle với Southampton và còn những cái trận đấu trong khuôn khổ của Bồ Đào Nha ví dụ như là Benfica này để giải Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất là nhiều trận đấu hay của những cái đội bóng mạnh Ngoài ra thì FA Cup thì cũng có trận đấu giữa Birmingham City và Blackburn Rovers, một đội bóng đang nằm dưới bảng xếp hạng đấu với Blackburn đang đứng top đầu bảng xếp hạng thì đây anh em có thể đầu tư được cái trận đấu này cũng rất là hay này đó trong khuôn khổ uh, cúp quốc gia đức thì à, stuttgart sẽ tiếp uh, sẽ hành quân đến sân của Paderborn 07 một đội thủ đang uh, đá ở, dạ, dạ, dưới hạng dưới đó và Union Berlin sẽ gặp Watford đó những cái trận đấu này cũng rất là hay đó, anh em có thể đầu tư được và anh em nào muốn chơi muốn có những cái mã kèo chất lượng nhất đầy đủ nhất thì cứ liên hệ qua Facebook của mình mình sẽ dẫn cho anh em cái cách đăng ký cái cách tham gia nhóm chơi về lâu về dài chứ không phải ngày một ngày hai thì anh em sẽ có lãi và tỷ lệ ăn lúc nào cũng cao ok vậy thôi thì anh em xem xong nhớ để lại cho mình cái like cái đăng ký kênh và đừng quên bình luận ở bên dưới Inter Milan có thắng Atalanta hay không hay là cái trận đấu này à, diễn ra cân bằng và đi về cái à, sút penalty đó thì sub penalty nó sẽ có những mã kèo penalty nó còn dễ chơi hơn nữa và anh em đi kèo tỷ số còn ok hơn nữa nếu mà anh em chơi trận đấu này mà anh em sợ nó đi về hòa thì anh em có thể đi về cái kèo 1-1 anh em đi cái vị tỷ số 1-1 anh em bắt những cái vị đó 1-1 22 à, hoặc là 0110 ở kiểu đó thì anh em cũng có lãi bởi vì trên trang tỷ lệ tỷ số ăn rất là cao ok nha đó vậy thôi thì video của mình cũng sẽ được kết thúc tại đây à, hẹn gặp lại anh em vào những video sau và đừng quên cho mình cái like cái đăng ký kênh cũng như ủng hộ mình à, trong khoảng thời gian sắp tới xin chào và hẹn gặp lại anh em